Đào hồng nở rộ mừng Tết đến Mai vàng khoe sắc đón xuân sang BIDV kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng